Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Từ miếng thịt bò rát vàng đến tin ngộ độc Thực hư số phận Tô Lâm ra sao? Có thể nói rằng Tô Lâm là một chính khách làm cho người dân ghét nhiều nhất hiện nay Là ông Bộ trưởng của Bộ Công an Việt Nam Ông Tô Lâm gần như chỉ biết cậy vào quyền lực mà không hề quan tâm đến việc lấy hình ảnh trước công chúng Nếu là một chính trị gia khôn ngoan không ai lại đi ăn thịt bò rát vàng để rồi sau đó bị người dân Việt Nam phẫn nộ nên án. Làm báo chí trong nước và thế giới cũng khai thác vấn đề này vì nó quá lạ lẫm với những xứ sở văn minh, đặc biệt là tại Việt Nam nơi đời sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn trong đại dịch. Ăn bò rát vàng là hành động hãnh tiến, háo danh, miếng ăn này chỉ chứng tỏ người ăn có tiền chứ thực chất vàng không tạo nên cái ngon của món ăn. Ông Tô Lâm đã hạ họng, há họng đớp miếng thịt bò rất vàng này, nghĩa là ông chứng tỏ rằng vàng rồi cũng theo đường ruột mà thải ra như bao thực phẩm khác mà thôi. Sự thích thể hiện kiểu này không ai có thể đồng tình cho được, chỉ có kẻ lắm tiền, nhiều của mới dám ăn như vậy, và chỉ có kẻ ngông nghênh cũng mới dám ăn như vậy. Ở đây, ông Tô Lâm đã dùng tiền của dân để ăn thì đấy là hành động coi thường dân không thể chấp nhận được bằng bất cứ biện pháp nào để biện luận cho điều đó. Đây hình ảnh lớp bỏ rắt vàng nổi tiếng của ông Tô Lâm. Cho tới ngày 30 tháng 5, ông Tô Lâm đã vắng mặt tổng cộng có 9 ngày cho nên thiên hạ đã tung lời đồn thế nào ông cũng không trồi lên để bác bỏ. Với lòng căm ghét ông bộ trưởng này, nhiều người đang hí hửng chờ tin vui của họ. Ông Tô Lâm lặn càng sâu thì càng tạo nên mối nghi ngờ trong lòng mọi người. Bệnh đột quỵ là một căn bệnh không tha một ai, từ trẻ cho đến già, từ khỏe mạnh cho đến yếu ớt. Bất kỳ ai cũng có thể đột ngột bị căn bệnh này quật ngã. Ông Tô Lâm vốn là một con người trông dáng dấp to cao, thể trạng mạnh khỏe. Dù vậy thì khả năng ông bị đột quỵ không thể loại trừ. Vì thế, lời đồn đoạn này đang xuất hiện theo chiều hướng ngày càng tăng. Được biết vào năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng bị ngã bệnh tại Kiên Giang, nơi được cho là lãnh địa của đối thủ chính trị của ông. Việc ngã bệnh đột quỵ lần một này làm cho nhiều người nghĩ ngay đến bàn tay của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo là ông Trọng bị đột quỵ, việc chính quyền muốn che đậy trò đấu đá ở chính giới hay ông Trọng đột quỵ thật thì chỉ có trời mới biết và những người trong cuộc biết chứ làm sao người dân có thể biết được đó là ốm thật hay một trò đấu đá của các chính trị gia Việt Nam. Đây là hình ảnh chính quyền luôn cố tránh bệnh tình của lãnh đạo được phơi bày. Chính trường Việt Nam hiện nay đang mờ mờ ảo ảo, nhiều tin tức nghe vậy nhưng không phải vậy, nên rất khó mà làm cho người dân tin được những gì mà chính quyền muốn cho dân biết. Có những tin, nếu nói thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất uy tín với dân, nên thường những tin tức thuộc hàng đấu đá chính trường lại được đảng xào nấu lại trước khi đưa lên truyền thông để cho nó khác đi. Đó là tính đặc thù chính trị của Việt Nam. Nếu ông Tô Lâm vẫn còn mạnh khỏe thì ông ấy sẽ cảm thấy không dễ chịu gì khi liên tiếp bị tung tên đồn liên quan đến vấn đề về sức khỏe của mình. Những tin đồn đó có ý muốn rằng ông Tô Lâm bị trừ khử chẳng hạn, hoặc kẻ bị trừ khử thường là những kẻ thất sủng, kẻ phản bội hoặc chỉ ít là kẻ thất bại trên chính trường. Vì thế nếu ông Tô Lâm còn khỏe, không lời nào, ông chịu đựng nổi những lời đồn như trên. Tô Lâm là một con người thiếu kiểm chế, khi bị người dân rắc hành giống kiểu cách y hệt ông ta ăn tại nơi thánh rắc muối Zip bề ở London thì ông bắt bỏ tù mặc dù người ta chỉ làm một trò đùa vô hại. Vì thế với tin đồn ông bị đột quỵ mà ông Tô Lâm vẫn bình thản không phản ứng gì thì là điều rất khó xảy ra. Đây là hình ảnh lẽ nào ông Tô Lâm ngộ độc thật. Hiện nay mạng xã hội đang tồn tại hai luồng tin. Có người thì cho rằng Tô Lâm đột quỵ, có người cho rằng Tô Lâm đã bị trúng độc. Có thể một trong hai tin đồn là đúng và cũng có thể chẳng tin nào đúng cả. Với người khỏe nhưng Tô Lâm bệnh đột quỵ cũng có khả năng và với vị thế đang bị ghét bởi người cao nhất trong đảng thì khả năng ông Tô Lâm bị ngộ độc cũng có thể vì ông ta đã bồi bác đảng của mình. Nói chung, không khẳng định được trường hợp nào mà cũng không thể loại trừ trường hợp nào cả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng người dân Việt Nam đang rất vui nếu có tin ông Tô Lâm thực sự bị đột quỵ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cái giá cho việc phản bội Nguyễn Phú Trọng Lẽ nào Tô Lâm lại nhập viện 108? Chính trường ở các nước dân chủ là cạnh tranh Tuy nhiên, chính trường ở xứ độc tài thì không phải là cạnh tranh mà là chiến trường thực sự. Khốc liệt đến mức phải bỏ mạng như ông Trần Đại Quang, Nguyễn Ba Thành thì xứ Dân Chủ không bao giờ có. Vì thế, việc một quan chức cấp cao của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mà có liên quan đến cán cân quyền lực trên chính trường vắng mặt lâu ngày làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi đầy nghi ngờ. Và quả thật, nhiều lúc người ta đặt dấu hỏi vì sự việc lại xảy ra y hệt như nghi ngờ đó. Đấy là trường hợp ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Đinh Thế Huỳnh trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh là trường hợp đồn như thật. Hôm 28 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của chính quyền của Đảng Cộng sản. Người dân rất tinh ý, họ đã đếm từng ngày ông Tô Lâm vắng mặt và cho tới ngày 28 tháng 5, ông ta đã vắng mặt một tuần mà không có lý do. Sau khi trở về từ chuyến đi họp ở Mỹ, ông Phạm Minh Chính, có lẽ là Bộ trưởng Bộ Tô Lâm, Bộ Công an Tô Lâm phải tham dự các cuộc họp Quốc hội bắt đầu từ hôm 23 tháng 5. Đây là trách nhiệm cực kỳ quan trọng, không thể tránh. Tất cả các bộ trưởng khác trong chính phủ đều có mặt, nhưng tại sao ông Tô Lâm lại vắng mặt? Đây là trường hợp vắng mặt rất bất thường. Cùng thời điểm, một loạt hoạt động của Bộ Công an không có sự hiện diện của ông Tô Lâm, nhưng ông cũng đã vắng mặt. Những trường hợp đặc biệt mà phải vắng mặt chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng mà thôi. Theo một bản tin đăng trên trang báo của Bộ Công an Việt Nam hôm 23 tháng 5, Bộ Công an tổ chức cuộc họp các đại biểu quốc hội trong ngành công an, nhưng người chủ trì sự kiện này là ông Trần Quốc Tỏ, cấp phó của ông Tô Lâm. Tra dữ liệu Google người ta thấy trên bản tin có tựa đề xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 5 có nhắc đến tên ông Tô Lâm, nhưng điều đáng nói là bài đăng hoàn toàn không có hình ảnh ông Tô Lâm cho hoạt động này. Thay vào đó chỉ là vẫn đăng lại nguyên văn một bài viết được cho là của ông chứ không có hình ảnh mới nhất của ông ta. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang là một trường hợp nữa, giống như lời đồn. Việc ông Tô Lâm, người đã từng gây tai tiếng bởi ăn thịt bò rát vàng vào năm ngoái, đã được nhiều người chờ đợi sẽ bị trừ khử tại hậu trường chính trị. Cũng có tin là ông Tô Lâm đang ở Bệnh viện Quân y 108, nơi mà đã tiếp nhận ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ bị đột quỵ lần một tại Kiên Giang trước đây. Đáng lưu ý, cũng trong hôm 28 tháng 5, trong trang cá nhân của bà Hồ Thị Thu Hồng, người được cho là vợ hờ của ông Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đăng vẻn vẹn có hai chữ nghiệp quật. Người ta cho rằng bà nhắm vào ông Tô Lâm. Tuy nhiên, đây cũng là những lời suy đoán chứ chưa có cơ sở nào khẳng định là bà Hồng nhắm vào ông Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng có suy đoán trên mạng xã hội nói rằng bài đăng nghiệp quật của bà Hồng có liên quan đến việc ông Nguyễn Duy Linh, con trai của ông Hưởng và là cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam đã bị ông Tô Lâm ra lệnh bắt vào hồi tháng 6 năm 2021. Tại phiên tòa diễn ra vào hồi tháng 11 năm 2021, ông Linh bị tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ Nhôm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và liệu rằng lời đồn về ông có sự thật như người ta đã từng đưa tin về người tiền nhiệm là ông Trần Đại Quang hay không. Ông Tô Lâm là người thức thời. Trước Hội nghị Trung ương 5, ông đã phản bội ông Nguyễn Phú Trọng sang đổ quân cho Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là những thông tin được đưa ra. Sau hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc thất thế, ông Trọng vẫn mạnh thì ông Tô Lâm lại tháp tùng ông Phạm Minh Chính sang Mỹ. Thật sự nếu ông Tô Lâm đã phản bội Nguyễn Phú Trọng thì xem ra lời đồn cũng không phải là không có khả năng thành sự thật. Lời đồn chỉ phản ánh sự kỳ vọng của người dân mà thôi, còn thực tế ra sao thì cần phải chờ thêm thời gian, vì không có sự thật nào mà có thể giấu mãi được.